16 tuổi, thành công trà trộn vào hãng hàng không nổi tiếng nhất thế giới, bay miễn phí hơn 250 chuyến tới 26 quốc gia, với tổng quãng đường lên đến 1 triệu 600 ngàn km, dắt mũi hơn 50 ngân hàng khác nhau trên khắp nước Mỹ, rút ruột trái phép 2,5 triệu đô để phục vụ cho mục đích cá nhân. Không những vậy còn cả gan đóng giả giáo viên khi chưa đủ tuổi và đóng giả làm bác sĩ khi còn đéo phải tên là sĩ và làm bác của ai đó. Đây là bộ phim mà Leonardo DiCaprio sẽ hóa thân thành kẻ lừa đảo trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Nội dung của phim này về cơ bản là rất đẹp trai, nên đừng rời mắt, hãy ngồi ngồi im ăn bim bim và cùng The River khám phá cuộc đời siêu ma của nhân vật này qua bộ phim Đau ánh mắt đẹp em. Quay ngược thời gian về năm 1963 khi Frank mới chỉ là thiếu niên 15 tuổi với vẻ ngoài điển trai và phong thái như một con cuốn chiếu, tức là rất nhiều chân thật. Gương mặt này chính là bằng chứng cho câu nói còn tuổi ở nhà ngoan lắm, cháu có biết hại ai bao giờ. Quả thực ở nhà cậu rất ngoan. Niềm vui của Frank là được ngắm nhìn bố mẹ mình hạnh phúc. Cuộc sống màu hồng ấy ngỡ tưởng sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng không, ai ngờ hồng ấy lại là hồng cánh sen mẫu Frank kinh doanh thất bát. Không những thế, mọi ngân hàng ông tới cũng đều từ chối cho ông vay. Cả gia đình bất đắc dĩ phải chuyển tới một ngôi nhà nhỏ hơn. Hôm ấy là ngày đầu tiên đi học của Frank ở ngôi trường mới và cũng là lần đầu tiên cậu lừa đảo. Chuyện là lớp học hôm ấy có giáo viên mới dạy thay, nhưng chẳng ai biết đó là ai cả. Sẵn đang mặc đồng phục chỉnh chu, Frank hắng giọng tự nhận mình là cụ giáo, rồi gọi mọi người lên trả bài như một giáo viên thực thụ. Và cứ thế trong suốt một tuần sau đó, trước khi bị phát hiện, Frank đã kịp tổ chức một cuộc họp phụ huynh và lên kế hoạch cho cả lớp đi tham quan dã ngoại. Vụ việc này trầm trọng đến nỗi, bố Frank còn cảm thấy tự hào vì trò chơi khăm đỉnh cao này. Đúng là con trai của ta! Hai bố còn chơi vui được bao lâu, thì vài ngày sau, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt khi Frank về nhà và bắt quả tàng mẹ mình đang a a ớ với bạn thân của bố bé Frank đau nhưng bé Frank không nói cho bố biết vì sợ gia đình sẽ đổ vỡ. Nhưng ai ngờ, chỉ vài ngày hôm sau, bố mẹ cậu quyết định ly dị và Frank phải đứng trước lựa chọn, sống với bố hoặc mẹ. Cuối cùng cậu chọn cách bỏ trốn vì cũng giống như Dom và Phan Quân, Frank coi gia đình là thứ tồn tại duy nhất và cậu sẽ làm mọi thứ để có lại mái nhà ở mềm ấy. Cuộc đời đưa đẩy với phương châm thà ăn cắp còn hơn ăn mày. Frank trở thành kẻ lừa đảo lúc nào không hay. Thời ấy phi công là vua của mọi nghề, đi tới đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, ra trẻ mến mộ. Và thế là Frank nảy ra ý định cosplay thành phi công của hãng hàng không Pan Am, một hãng bay vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ. Vấn đề là kiếm đồng phục ở đâu? Câu trả lời chính là The Next Level, số bán áo hàng đầu thế giới không mất quá nhiều thời gian để Frank có cho mình một bộ quần áo phi công vô cùng lịch lãm và chỉnh tề. Đúng như tên thương hiệu, Level đã đưa Frank từ đáy chuỗi thức ăn lên làm mục tiêu phối giống hàng đầu của 96% chị em phụ nữ trên toàn toàn thế giới. Về thẻ nhân viên, Frank đã khéo léo giả dạng một nhân viên ngành báo tới trụ sở Pan để thu thập thông tin. Để rồi khi đã nắm rõ quy tắc hoạt động của hãng, Frank đã tự mình làm giả những giấy tờ cần thiết bằng cách lấy logo của hãng được gắn trên máy bay đồ chơi, dán vào mớ giấy tờ để dễ dàng nhận lương hàng tháng. Khả năng làm giả tinh vi tới nỗi Frank đã chót lọt đến máy bay mà không bị bất kỳ ai nghi ngờ. Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng Frank lấy đâu ra kinh nghiệm để làm phi công. Thực ra anh chỉ lên máy bay với tư cách là một nhân viên đi ké, aka một con ký sinh trùng. Đến cả chi phí ăn ở đi lại, hãng cũng lo toàn bộ. Việc duy nhất anh cần làm là chơi gái và rút tiền. Trong suốt khoảng thời gian này, người duy nhất Frank liên lạc là bố, thường là qua những lá thư. Còn nếu có cơ hội thì hai bố con sẽ gặp mặt. Frank đặc biệt thích cho bố tiền, thậm chí là nhà lầu xe hơi, để bố oách hơn, bảnh hơn và trên hết là đủ tư cách để đón mẹ về. Không lâu sau thì Frank cũng nghỉ việc tại Pan do sợ bị phát hiện và cũng bởi anh tìm được một phương pháp kiếm tiền mới, an toàn hơn một chút, đó là làm giả những tấm séc để rút tiền trái phép từ các ngân hàng lớn trên khắp nước Mỹ. Cách thức hoạt động của chiêu trò này phức tạp và khó hiểu không thua kém chị em phụ nữ là bao. Ngay cả FBI cũng không hiểu được được, ngoại trừ một người, đó là đặc vụ Tôm Hành. Ông là một chuyên gia về tội phạm tài chính, nên những mánh khóe này chỉ là trò trẻ con. Lần theo những giao dịch rút tiền của Frank, tôm tới được một khu nghỉ chân tại Hollywood và biết được tên tội phạm đã lưu trú ở đây đã lâu. Cứ tưởng pha đánh úp này sẽ khiến Frank không kịp trở tay, nhưng không, anh ưng biến quá tài tình, lập tức tự xưng mình là cảnh sát chìm của cục tình báo, theo đuổi vụ này đã lâu. Thậm chí anh còn tự tin giao ví của mình cho tôm để chứng minh điều mình nói là uy tín, khả năng nói dối không chớp mắt, cộng thêm vẻ ngoài quá đáng tin. Đến khi tôm nhận ra mình đã bị lừa thì đã quá muộn oi. Frank đã cào chạy xa bay. FBI khuyên ông kệ còn mẹ cái thằng nhóc mới lớn này đi. Nhưng Tom hóng có chịu. Vì ông là Forrest Gump, mà Forrest Gump thì không bao giờ bỏ cuộc. Trở lại với Frank, sau những cuộc chạy trốn không hồi kết, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà. Ngay cả mấy chị gái nóng bỏng cũng chẳng khiến Frank cảm thấy vui hơn là mấy. Khoác áo và đi, thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em. Đêm Giáng sinh cô đơn đến cùng cực, Frank bất ngờ gọi điện cho Tom, người cũng đang ở một mình. Cậu ngỏ ý muốn dừng lại mọi chuyện và mời Tom đến đến khách sạn để nói chuyện như bố con nhưng sau pha vẻ mặt hôm trước, Dũng đếch tin vào lời của Frank nữa, thậm chí còn chế nhạo cậu là một thằng loser. Vì không có ai để gọi điện trong đêm Giáng sinh, Frank giận dữ tắt máy vì bị nói trúng tim đen. Đã thế bố mày đi lừa đảo tiếp. Đêm đến tiếp theo của Frank là tiểu bang Georgia. Tại đây trong một lần tình cờ thăm bạn nằm viện, Frank gặp Brenda, một nữ y tá ngây thơ và cả tin, aka vợ tương lai. Nhưng mà lúc này thì cả hai chỉ mới quen nhau thôi. Vừa trông thấy Brenda là Frank đột nhiên muốn làm bác sĩ. Tối về Frank lập tức thiết kế ngay một con CV giả, thủ khoa ngành y đại học Harvard với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn, chuyên khám nhi khoa, đặc biệt là khám mồm chúng nó trong CSGO, CV trên cả điểm 10, đã giúp Frank nhảy một phát lên chức giám sát khoa cấp cứu. Tuy không biết gì về khám bệnh, nhưng anh rất giỏi khám cơ thể Brenda trong giờ làm việc để lấp liếm chuyên môn yếu kém. Frank thường để nhân viên xử lý những ca cấp cứu thay mình, cơ mà làm thế mãi thì hơi thất đức. May thay, bố của Brenda là một luật sư nổi tiếng tại bang Louisiana. Đây rồi, chặn đây rồi. Frank lập tức cầu hôn Brenda vì anh cần phải đổi nghề nhanh chóng trước khi Tom Hành lại tìm đến và làm đảo lộn tất cả. Vài ngày sau, Frank theo Trần Brenda về nhà, chính thức ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Một lần nữa, cậu lại nói dối rằng mình là một luật sư khét tiếng vì từng học trùng trường luật với bố vợ. Thế bố đấu phải nhá, chị giáo nào ngon nhất trường? Frank lớn ngơ đoán bừa là chị cả. Ông bố biết thừa là cô cậu nói phét, nhưng cũng lịch sự đợi hết bữa cơm mới gọi riêng vào phòng để nói chuyện, không cú đấm nào được tung ra. Thậm chí ông bố còn thông cảm cho hành động dại dột này và hứa sẽ giúp Frank ôn tập để thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư. Sau 2 tuần ôn tập nghiêm túc, Frank đã vượt qua kỳ thi thành công và trở thành trợ lý luật sư cho bố vợ. Tất nhiên là một khi đã gọi hai chữ bố vợ vợ rồi thì lễ cưới không thể trì hoãn thêm được nữa. Frank vui mừng báo tin cho bố, cậu đã đặt sẵn hai vé hạng thương gia VIP Pro nhất trái đất, chỉ chờ bố và mẹ xách ba lô lên và đi thôi. Nhưng giấc mộng hạnh phúc ấy đã vĩnh viễn tàn biến khi Frank nghe tin mẹ mình đã tái giá và người mẹ chọn không ngày khác chính là ông bạn thân của chồng ở đầu phim. Frank cảm thấy những gì mình đang làm vô nghĩa vờ lờ, vốn dĩ cậu ra đi để kiếm tiền, hăn gắn cuộc hôn nhân của bố mẹ. Này mẹ làm thế là toi đời thằng con rồi. Frank khẩn khoản cầu xin bố hãy ngăn mình lại, nhưng không, ông đéo ngăn, thậm chí còn bảo thằng con là chơi tới bến nè Bất lực cậu gọi điện cho Tôm Cậu xin ông đừng đuổi theo mình nữa Và hứa sẽ ngoan Mày lừa đảo hơn 4 triệu đô của nhà nước mà vẫn mặt dày xin tha tội à Mày nghĩ tiền đấy là quả cứa cho mày chắc Frank chỉ biết cầm nín Vì sự thật là anh đã dấn quá sâu vào đống bùn này Nhưng thôi Cười đã rồi tính tiếp Buổi tiệc diễn ra linh đình vào một đêm Giáng sinh ấm áp Cứ tưởng FBI sẽ chừa cái ngày thiêng liêng ấy ra Nhưng không Càng đông càng vui Frank hốt hoảng chạy lên tầng Lấy vali tiền Rồi dặn vợ mấy hôm nữa ra sân bay Rồi cùng nhau bay tới một nơi thật xa Brenda khóc nóc ỉ ôi Đòi nghe giải thích nhưng Frank Frank vẫn quyết định chạy trốn đi đã, rồi có gì tính sau. Một vài ngày trôi qua, như lời đã hứa hẹn, Frank tới sân bay để đón vợ đi bay. Và suýt chút nữa là anh đã sập bẫy. Brenda đã bị FBI khống chế. Nếu anh ra mặt lúc này, khả năng đón sinh nhật 20 tuổi trong tù là rất cao. Nên là thôi đéo có vợ con gì nữa, Frank bỏ đi. Và lên một kế hoạch tinh vi khác để trốn truy nã. Frank đóng vai người tuyển dụng của hãng hàng không Pan Am, tới thăm các trường đại học và giả vờ mở một cuộc phỏng vấn để tuyển tiếp viên hàng không cho hãng. Sau khi chọn được vài người, Frank đã outplay FBI bằng cách giả dạng một phi công, dẫn theo tốp nữ diễn diễn viên mới tuyển và bay kém một chuyến ra nước ngoài. Trước sự cày cú và bất lực của Tom, suốt 7 tháng sau đó, Tom vẫn kiên trì và miệt mài theo dõi tung tích của chàng trai trẻ và cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc đổi bắt nào rồi cũng phải đi đến hồi kết. Qua điều tra sơ bộ thì Tom phát hiện thời gian qua Frank mua rất nhiều áo của The Next Level với địa chỉ giao hàng là một ngôi làng nhỏ ở Pháp. Ngay lập tức, Tom lên đường tới đất nước hình lục lăng. Hóa ra ngôi làng này chính là quê hương của bà Paula, mẹ của Frank. Đây cũng chính là nơi bố mẹ cậu gặp nhau lần đầu. Tại đây, Frank sở hữu một nhà kho lớn với hàng loạt máy móc làm làm giả tân tiến để in ra những tờ séc chân thực tới từng cm. Trông thấy tôm, Frank vừa vui lại vừa buồn. Vui vì lâu lắm rồi mới được ai đó theo đuổi dai dẳng đến vậy. Buồn vì anh bị cảnh sát Pháp bắt còn mẹ ra luôn. Sau khoảng một năm lãnh án tại Pháp thì tới cuối năm 1969, Tôm tới để bảo lãnh và dẫn đội Frank về Mỹ. Trên đường về, Tôm tâm sự với Frank như một người bố. Vì sao? Vì có một sự thật mà Frank bây giờ mới biết, đó là người bố kính mến của anh vừa qua đời cách đây không lâu. Và thế là ước mơ về một gia đình trọn vẹn này tan thành mấy khói. Frank lao ra nhà vệ sinh khóc lóc dằn vặt và một lần nữa cậu bỏ trốn thông qua đường toilet xuống dưới bánh lái máy bay. Tuy nhiên, lần này Frank không đi đâu xa cả mà cậu tìm tới mẹ để tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng của cuộc đời. Nhưng buồn chưa, bà Paula đã ấm êm với gia đình mới, thậm chí còn có một đứa con nhỏ. Chứng kiến mẹ hạnh phúc, Frank chết trong lòng một ít. Khi tôi nói một ít, tức là tuyệt vọng vãi cả đái. Frank giơ tay đầu hàng cảnh sát, chấp nhận mãn kiếp trong tù, nhưng năm tháng trong ngục tối, người duy nhất đến thăm Frank, chớ trèo thầy lại là kẻ bắt anh. Và cũng qua những lần gặp đó, Tom mới nhận ra tại sao mình không cho thằng nhóc này một cơ hội làm lại cuộc đây Boom, Frank được bảo lãnh ra tù và được tuyển thẳng vào FBI Chuyên ngành ký sự trách hách, chàng trai trẻ đã không làm phụ lòng người hâm mộ Khi đã giúp FBI tóm được khá khá tội phạm tài chính nguy hiểm bậc nhất thế giới lúc bấy giờ Nhờ những thành tích này, Frank được công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực gian lận ngân hàng và giả mạo Hiện nay, ông vẫn còn sống khỏe và điều hành một công ty chuyên tư vấn phát hiện gian lận Và đó cũng là toàn bộ nội dung của Đấu Anh Bắt Được Em Đừng quên nhấn like nếu bạn thích video và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Một lần nữa, tôi là Lele, xin chào và hẹn gặp lại